thì bên em có rất là nhiều loại hột vì em chuyên làm hột cho cái cho tay cái như các bác nào mà đã biết đến sơn tài xỉu các bác cũng đã biết là em có hột sắc cây mắt hí hột sắc cây mắt to hột mặt bằng hột vuông và em có thể hột, làm hột mặt lõm và có thể làm hột theo ý muốn của các bác các bác yêu cầu hột như thế nào em đều làm được hết và đặc biệt là hột tam sắc là sản phẩm độc quyền của bên cơ sở em đây là cái bộ hột tài xỉu 2020 cái bộ hột nghệ hoa mắt to cho những bác nào mà nhiều nơi người ta sẽ không chơi hột sắc cây mắt hí vậy nên là em vẫn làm ra bộ hột mắt to này để cho các bác chơi và bộ hột này em bao tang tích cho các bác ăn thua chảy hột cũng không có gì hết nắp chén chơi hoàn toàn nắp chén chợ và khi các bác mua hột mà mình chưa có chén với đĩa à, chén với nắp ấy thì em sẽ ờ, tặng cho các bác một bộ chén nắp cho nó chọn bộ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 tài này xỉu này tài này bão này đấy lúc nãy em cũng đã nói là tỷ lệ lên bảo của nó cũng rất là cao đúng không ạ vừa rồi em đã lắc bộ hột đi đều này bão cũng có này bây giờ em sẽ lắc giữ thử một vài chén để cho các bác xem bây giờ nó ăn tài đúng không ạ em giữ tài nha một tài này hai tài này ba tài này 4 tài này 5 tài này 6 tài này đây chén này em hơi nhẹ tay lực tay nó không đều thế em đã xuống xỉu vừa rồi em đã giữ cho các bác 6 chén tài đúng không ạ lắc bão có đi đều có giữ tài có lắc giữ xỉu thì nó cũng sẽ giống như lắc giữ tài thôi khi nào mà các bác sở hữu cái bộ hột tài xỉu 2020 bên cơ sở sơn tài xỉu bên em em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể lắc bộ hột đi theo ý muốn của mình